بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ờ, chừng làm nay tới bài đoạn nào cái ờ, اسم معرفة ta nam nè المعرفة ستة نعم تسعة الضمير أه tua al-alam, diklau al-isyarah, dipa al-mausul, dilema al-mu'arraf, bil-adah, nah, alif lam. Jeng tepa hu plohya, domit, alam baik plohya, isim isyarat plohya. Jeng melam ini saya akan bahas isim mausul. Huh? Isim mausul. Qala musannif rahimahullahu ta'ala al-ismul mausul. Uh, faslun al ismun mausul maftaqara ila silatin aid oh. maftaqara ila silatin aid hakik mana iftakara oh. iftaqara ihtaja nah mana iftakara ihtaja hakik mana silah akan Sarah bahasa sila diklau aid jeung demne lam ta'rif nim taklau ta'rif isim mausul maftaqara ila silatin wa aid iula isim mausul nan dia ma ma ni isim iftaqara berhajat napa sila wa aid ជាងអ៊ីសមោស៊ូលញុយកបើថាចិត្តណាធัวស៊ីឡាហើយអាអិតហើយកយល់ហេតុឧទាហរណ៍ទៅឡាចាអាជាលចាអា allazi cho là cha allazi à isim mausul ni proto deng thapang oye jumlah nang maka jelek iu isim mausul maftakara ila silatin wa'id jaa à, allazi nah allazi ni isim mausul jaa allazi proto deng atau mau jelek jaat allati proto deng thapang oye ni những giờ kia như vậy bớt hạt chặt nào si lá và ai nang ca thà bằng là ism màu su là hay haki jaa allazi faza ataupun jaa allazi qama abuhu kau guys jaa allazi qama chữ mực misa làm dòng giao làm pháp à. jaa allazi qama abuhu jaat allati ờ, à, hasa nó hơi nhớ kena terlibat cebah men mana jiu isim mausul habangka haki isim kong nyuput hajat napa sila tentan aet ontok pacebah mana nyu nah maftakara ila silatin wa wa aet nih ma eh ehtaja ila silatin wa wa aet li tau taudih maknahu nih nih li tau taudih kem nih ka li tau taudih maknahu nih bohra habilah telah Ja'a alladhi thabang hộp oh, ya jelek ja'a alladhi qama abuhu mong thabang ataupun à, jelek ja'a thab alladhi rồi thabang ô oh, ya chỉ thêm là ja'a alladhi faza nâng cả thabang chứng nilai yusilah ya nih ya nilai yusilah nilai aet qama nih fi'il mati abuhu nih fa'il wa huwa mutaf hu nih mutafun ilai jumlah nih nih chúng là co koma abu hu ni ní kung yêu sila này. to bo as kệ. à hu ni ni hu này, hu này kung yêu as ni ni nên bo ta đấy vậy mà isi mausul maftakara ila silatin ni ni sila wa as AS nó nhu nhu dọc một to một to big, à ta một vào phích hong hong hông nè hong kia nè hông xì la nè co ma qama à abuhu okay chừng terakhir là chừng chừng isim mausul nana maftakara ila silatin wa aid you know li tawdih ma'nahu untuk baca bah maknanya kejolah dia nak telah jaa allazi berarti tu đứng thapang on Giờ là jaa allazi tu thapang on chừng như vậy berhajat nampak sila dan aid untuk thapang nah untuk baca baca bah maknanya oh Oke, okay, oke okay. wahwa wahwa isim mausulan dorban tatua jenis nason wa mustarak isim mausulan tatua nason wa mustarak Hakim mana nason ah, nason mana nason ini nyu khas nason ini nyu khas khas maksud ke mặc sự là cái là khoi thì là ô ta là anh là gì khoi xâm gặp muzakkar này anh là gì alladhi muzakkar lên muzakkar lên mufrad al muzakkar ni yo khoi này ô ta là anh là alladhi okay lên mufrada à, muannasa này này nếu như khó này Wahwa tarban isim mausul mutatua nasun khas. mananyu allazi samgat mufrad muzakkar lekai hagang ataupun dabdagi muzakkar hagang allati lin mufradah muannasah. Oke, khas ni. Hok dal gai mengenai jeung oh. Samgat mufrad allazi samgat untuk mufrad muzakkar allati untuk mufradah muannasah. Khas nan ya khas nan. Titua mushtarak mustarak នេះញូដៅអាមកយើ mustarak មកណា mustarak ពីនេះញូដៅកោជើង mustarak ពីនេះឧទាហរណ៍ម៉ាន់ម៉ាន់នេះដៅຕ້ອງថ្មីមុសាកើតជើងមកអាណាជើងមុសាណាចមកមុសាកើតចមកអាណាຕ້ອງពីដៅជើងម៉ាន់នេះនេះនៃយឹមអាមនេះនេះជើង mustarak ពីនេះអាមជើងអឺពេលកាន់ប៉ែអឺ mustarak ជាប៉ែគេឡោម và kia nó nó xuân lầu an cho cái cho cái man man ma ai al dù già thế căn tại giờ man này man đang tông pi ô thà lại từ lại này này chả man na chả man pha già chả ắt mai này man pha giật ok mufrad muzakkar có đa man mufrad muannasah có đặt mạnh rồi chứng từ từ căn bài al mausul nas al mausulun nas al mausulun nas fan nasu thamaniyatu alfaz nhưng ta là pan alfaz đó, ta pan ta pan chừng là tạm như lô đó nó chừng cái dao ý bớt bọt pan đó nè à, ta tạm này chạy dao bọt pan Oke, làm tam tu thì pan thì sa nah samaniyah tisa allazi. lil mufrad al muzakkar tisa juga tisa hmm, lộn nih lah, mình tak tự đào Disa, tisa nih tisa pan lah tisa allazi. Allazi ini lil mufrad al muzakkar oh tahala jaa جاء الذي فاز نني جاء الذي فاز اوكي مفرد مذكر ديتوا التي التي للمفردة مؤنثة جاء جاءت التي التي فازت آه فازت جاءت التي فازت bok bok bok bok ni khoi khoi ấy ừ. cloud allazani allazani gạ tùa làm cái nhà tôi khắp im lạ cột an giao gạ hay làm mình tôi biết khắp ní cái gạ tùa làm được gạ giao cận nó allazani allazani ừ. allazani lên musanna muzakkar sam gặp musanna tua muzakkar có ta trả lại trà ja'a alladhani okay faza faza à. À, pha rồi vâng. là ta allatani thì lao thì là ta allatani xem gặp lên muannasa lên muannas hay lên musanna muannas tua gang kamai fi halati raf จึงจะแปลยิตับปีแค่นี้วัลละซานีลินมุสันนะอันมุซักเกิดวัลละตานีลินมุสันนะอันมุอันนะฟีฮาเลติรัฟนะนะฟีฮาเลติรัฟเพราะนั้นวัลละไซนีวัลละไตนีฟีฮาเลไตอันนอสวันเจอร์จึงที่ที่ที่เกที่ตัวอัลละซานีที่พาที่ที่กล่าวอัลละซานีที่ป้าอัลละตานีเท่าไรจะจะอัต allatani okay à, pha giả dạ, ta ok chứng liên rap này thua này đấy xem gặp pirofo liên rap ấy Rồi nào allah allah dây này và là tay này phi hà là tay ăn mas vẫn chờ allah dây này đó đó họ ừ, đi cái dân này thì hồi dạ là mưa nam ông nè à dạ ba cái dân như dạo à Al-Zaini thì hồi già ôi phi phi halatin kia phi halatin nos à, phi halatin nos mình chết phi halat phi hala phi hala nos tức là ai bơ này phi halatin nos tức là nos ra'aitu ra'aitu al-Zaini al-Zaini al-Zaini faza này. còn là phi hala phi hala anjar này với ataupun à, nazotu setiap dap ini no Allah à, wegan saya dapang nazotu ila allazaini allazaini faza ok chương pa với mứ mừ lemu mơ, ừ. à, dạ, à, anh là tay xa kìa anh là tay vô cặp anh này, à, hà sa nó ăn tộ ăn tộ một giật cất hà sa ăn tộ mà ăn nai mà tôi vào này giờ lại bị này giờ lại ờ, là cái anh là tay ní rồi ai tu anh là tay ní này bị này giờ lại rồi ai tu anh là tay ní anh là tay ní fa ờ, zata, ta ờ, vào địa bàn con khá nó vào gần con nó vào phi halatil char misal là do tu ila anh là tay ní pha zata, á vậy á pha giả tà ờ, chân tin mơ tin mơ ok Al-Ula Walladina Thì mới Al-Ula Thì nam Al-Ladina Chính tiền mới Thì mới thì nam Thì tệ tùa mà nào Thì là mới thì nam à, Là mới thì nam Al-Ula Al-Ula Al-Ladina Này Thì là mới thì nam Ta thì phải ta Wal-Ula Walladina Bil-Ya Mutlaqan mà là pin giá một là con đi pin đồ phố có pin giá là sắp có hồng giá chờ có hồng giá hả bo một là con pin này rắp ăn và nó ban và chờ rồi giá là hút bao nhiêu chả ô ta là linh bo linh chăm in một đặc cờ ô ta là chỉ là chả chả chả chả à, ăn là gì nè cái do pin đồ phố này này okay, raf'a nữa này ja'a allazina faza fazu này này ja'a allazina fazu rồi nào binasab ja'a cái ja'a ja'a ra'aitu ha ra'aitu à, à, ra'aitu allazina ha à, ra'aitu allazina fazu Karena bi majrur nazatu nazatu ilal ladzina fazu cho cậu nazatu gặp nên kinh nghiệm biết à, nazatu ilal ladzina ilal ladzina fazu chừng cái là mự mự ulam không alazi có giao cậu mình ta giờ lại cái hầu rồi Nah, vậy là ja'a al-ula fazu. Ja'a ah, ra'aitu al-ula fazu. Manahasa mình sẽ gặp muzakkar bao nhiêu lần ấy? Wal ula wal ladina bil ya mutlaqan li jam'in muzakkar. Tua tua này sẽ gặp muzakkar. Khăn đai giờ lại có hồ ấy. Đó là waqad yuqalu ta lugha nơi mà có bị là Arab cái lại al-lazuna bil waw fi halati raf ah jahla kala jahla fi halat ar-raf kala ta qabilah kata allazuna ta to à, pa allazina allazina allazina yu'minuna bil ghaib ta to pa na ta qabilah kat arab kat pa allazuna fi halat ar-raf wa ja'u ni ja'u ja'a allazuna ni ni nan lugah men tapi ya'u na sa to klau pa lemu nam to thua ka Ờ, ờ, à tua cái ờ, allai ừ, wallati này wallai wallati wa yuqalu ni ni lugha cái này allawati li jam'in muannas wa qad tuhzaf ya'uha nè và cắt tu tu giáo gia ô hà chừng thì tóm thì chú thì chú ha cái ticuh tipan mana sebab nyetok engkau ticuh tipan ah tipan alge allai ah, allai wallati ah, wallati ah, ticuh tipan entah kabilah nyoba entah lu kau nyoba allawati kau guys tapi này và cắt tu giáo ya ô hà tăng tăng ya nó gần hà dọc là nhung ta lao anh xong gặp xong gặp một chữ mọ mà anh này alawati sa cái alawati ni ni vậy và cắt yuh giáo ya này ya này ya này ya và cắt yuh giáo thì lại allah allah i yuh giáo ya tên nhé à yuh giáo ya bắt tà thịt Rồi ừ. nào al Allati Allati Allawati chứ lại Allawati Này này, bố Ya bên này hả dọc lạ này Ya này hả dọc lạ bên này, này, Ya da dọc lạ Ok, này bấm nội là dục, yuk, wakat tuốt dốc, ya uha Ya cái, ya allai Ya dạ allatini yani dạ Ya dạ allawati ờ. Chừng ní mới san cho cậu mình trở lại Cha ach al cái Ô thao trở lại misal Misal thằng gọi nhú Cha cái Cha ach Allai có hầu gái Cha ach allai Fuzna Này Fuzna Cha ach cha Dạ. Ja'at à, sao hay Ja'at allai fuzna Ja'at allati fuzna Ja'at allawati fuzna khen tệ Ya có hú khen hạt gia có hú chừng pi hết tập pan ờ, là phò nan pan là phò nan là phó này từ ngày mi sao rồi giờ này chừng chỉ phải ta mới thắp bằng mà nghe ờ. này misal untuk Allah allazi mufrad muzakkar alhamdulillahilladzi sataqana này pi này công từ khen biến này allazi sataqana Jadi lah otahat yang isim mausul kan nih maftakara ila silatin wa aid nih alhamdulillahilladzi ya alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah sadaqana wa'dah lebih kong biaya ini lebih ini ya nih nih ini kita biaya là khen ebat trong pi tự yết tự hashia hầu mình cái hai cái alazin isem cái isem mausul tức là isem mausul maftaqara ila silatin wa a'id bos silahnya kayak ini jumlah nih sotaqona nih sotaqona fi'il mati fa'ilnya takdir ke huwa huwa namong mong ke namong alladhi dia bong bong ke muzakkar muzakkar ya mu'anah mu'anah muzakkar muzakkar musanna musanna jamak jamak uh, eh, fa'ilun pronoun na ni maf'ul bihi ni ni jumlah ni sataqana ni fi'il wa fa'il wa maf'ul silatul mausul ni tong ni ni vị ni ni tong cloud ni ni tong cloud ni bằng gợi ni ni được vị ni ni cloud ni ni jumlah ni yêu lại silatul mausul ni À, ta muốn thì yêu si la cả hô yêu si là tụi màu sù bỏ a ép nhau kìa bỏ thì lại màu sù là cái ý à móc ta có đó ý là si là tên si tụi màu sù và a ép bỏ a ép nhau kìa a ép nhau thọ ni thọ mi mustati pi pin ni hùa ni ni ni hùa bỏ a ép cái ni ni ni ni công yêu a ép ni này công yêu a ép nah jeng di misan samgap allazi alhamdulillahilladzi sataqana wa'da ni misan samgap allati di sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha ni isim mausulnya ni allati ni siratul mausul tujadiluka jumlah ni fi'il wa fa'il wa maf'ul bihi siratul mausul a'idnya takdir hiya Iya. Ini jeng misan semgap allati. Wallazani ya'tiyani ha minkum. Ini misan semgap allazani. Allazani. Jeng misan. Uh, Pikanin allazani isim mausulnya nih. Oh. Jeng ini semgap ke misan semgap musanna. Muzakkar. Fi halatir raf. ni rabbana aninal lazaini atallana misal sam musanna fi hala annas ni allazaini ni chừng ni misal kong te ngak lo phía kan chừng ba ni misal abang ka allazi misal sama muzak mufrad muzakkar allati mufradah muannasah sama gặp mufradah muannasah allazani musanna muzakkar al fi halati raf allazaini musanna muzakkar fi hala announce kia sang được hay này chụp vệ xịt à, nhập lời mà bằng ní mi sao xong gặp kia ní والذين جاءوا من بعدهم مثال xong gặp jamak muzakkar jamak muzakkar chừng giá lại từ khăn ngại như này bằng cái hai bằng cái đừng hầu ấy sebab gương giao cảm đã từ từ tua lại uh, wallazina ja'u min ba'dihim ini wallazina wallazina ja'u min ba'dihim min ba'dihim min ba'dihim Bỏ isim mausul cái này alladhi isim mausul này. Thì làm cái này là isim mausul lên. maftaqara ila Ya tahu Kau ya, ho oh, jumlah tatang oh, li tahu deh mana ho. Oh. oh silahnya kayak ini jumlah nih silah ini. Jauh nih silah jumlah time nih iya silah ini. Ini silah. Ini iya silah kau ini iya silah tuh maksud. Oh aibnya oke. Ini nih eh, wawun jamaah nih faelo oh, nih. Nih faeli wawul jamaah nih ini wawul jamaah nih. Faeli eh, jadi lagi wawul jamaah. này yêu AS này này AS này bỏ AS nhau kìa Vân là gì nè chữ mọ chừng AS nó có chữ mọ đây trở lại anh là gì chả à Vân là gì nè chả ủ chứng AS hông hông kia này hông màu số đi màu to và co mà gì màu vào phải co dâu dâu cậu mà gì một fraud màu fraud dâu cậu một sana một sana dâu cậu cất, màu một cất dâu cậu chữ mọ chữ mọ dâu cậu chừng bỏ si màu số maftaqara ila silatin wa AS wallati wallai ya isna minan mahid chừng ni misan sam gặp ờ chấm anas ni mausul isim mausul alla alla i mausul ya isna sila ait nyu nun nisbah này giờ à, bỏ cái thao cư nữa <laughs> thao cư nữa wal wallati isim mausul sam gặp misan sam gặp allati này mufrad mufrata anasa ya ah wa jemok jemok muannas ah, maaf jemok muannas wallati yatina mana misan semgap uh, eh, jemok muannas bloh ya tiba le uh, eh, isim mausum da tua nos mustarak ha di tua mausum mustaraknya nih mausum mustarak uh, mausul mustarak uh, mausul nas 6 ha hub tepan lafaz karena wan mustarak nih sittatu alfaz di sa man ti tua ma di clau ai di clau al zu, di mơ zu di năm man ma ai al zuza. già nên sa man ma ai al zuza. man ma ai al zuza. sita al phos lập nam nam kalimah hakik tilai mustarak kani mustarak ini mana mustarak tilai kani lai mustarak hakik mana mustarak am eh? lai mana mustarak nih រួមការអាមតើមើលក៏ទាំងពីរមើលណាអាមអាមឧទាហរណ៍ម៉ាន់ដែលសម្រាប់បុរសកើតហើយមកអានណាហើយមុហ្វ្រតហើយមុឆាន់ណាហើយចំមកហើយដល់ហូទាំងពីរអាមម៉ាក៏ដែរបុរសកើតហាក៏ហើយមកអានណាអឺមុឆាន់ណាចំមកអៃយកកោអលយកកោហ្សូទាំងពីរមកណាមុស្តារ៉ាក់នេះតារិសណងប៉ាំងយូណាម៉ា Mastukmila, Mastukmila Pilaf Zen Wahed ma Mas Mela Pilaf Zen Wahed li lin muzakkar wal Mu Anas oke okay. wal musanna oke ah wal mufrad kah tolong lo ah wal mufrad oke okay, wal mufrad wal musanna والجماعة نيكم مشترك عام này con là hà kệ con là phó hà sa mình các đại sản gặp một giặc cát hai đại sản gặp một anh nas hai đại một fraud hai một sana hai chỉ một hai ok chứng pha ha gì thì sita sita là phó này tốt lắc alan một fraud ok wal musanna wal majmu al muzakkar min zalik kullihi ok mufrad muzakkar mufrad mufradah muannasa musanna muzakkar musanna មកអាណាចំមកមកកើតចំមកមកអាណាតាំងពីដៅហាសាម៉ាន់នេះដៅហូតាំងពីម៉ានេះក៏យល់ណាគេចឹងនឹងតងណាំឡាផោះនេះដៅហូតាំងពីដៅហូតាំងពីនេះថងទីមកស៊ូណូសអាឡជីសម្រាប់មកកើតមិនចឹងបោតាមកិរិយាបង្ហាសាបង្ហាសាណាណាំនេះកិរិយាបង្ហាសាសានេះម៉ាន់វ៉ាម៉ាម៉ាន់វ៉ាម៉ាតឡៅ Oke. Man wa ma al mausulatan. Wa tusta'malu man lil akil. Fil asana sebab man ni kadang-kadang kan -kadang, gairu akil gay. Tapi bini ya, ya, tem asal bini Wa tusta'malu man fil as lil akil. Wa ma li ghairil akil. Talik bini wa ma fil as li ghairil akil. Ah. Dengar? nhé? ma fil asal nuna. fil lil akil wama li ghairi akil ហ្នឹងណាសម្រាប់ញោកាន់ខានណាតែកែជាងលពីនេះខានឡាម៉ាន់ហ្នឹងសម្រាប់ដៅលិលអាកិលមិនតែលេម៉ាន់ហាហ្សាតែបោះបោះមនុស្សទេតែលេម៉ាន់ហាហ្សាជាងអូខេលេបោះមេជីតម៉ាន់ហាហ្សាជាងអូយ៉ាងណាម៉ាតែបោះលេម៉ាហាហ្សាមេជីតជាងតែលេម៉ាហាហ្សាប្របោះមនុស្សទេតែលេម៉ាហាហ្សាជាងអូណាជាងម៉ាន់លិលអាកិលវ៉ាម៉ាលិហ្គាយដេអាកិលច្បាស់យេ Takulu fi man yu'jibuni. So, man ja'aka. Man ja'aka. Man isim mausulnya nih. Man ja'aka. ai man yu'jibuni alladhi ja'aka. Nih. Yu'jibuni man alladhi ja'aka. Yu'jibuni man man nih? Hmm, yu'jibuni allati ja'atka. Yu'jibuni man yakni alladzani ja'aka yujibuni allatani ja'ataka yujibuni alladzina ja'uka yujibuni hmm? allati ji'naka ok chừng man ấy đa hầu ghế mufrad mudhakkar man ấy mufradah muannasa man ấy đai hô musanna một giặc cớ man ấy đai musanna một annas man ấy đai hư chụp mộ một giặc cớ man ấy đai hô chụp mộ anh na, chừng man đai hô tổng pi, ní mặc xuất là uh, kia này mustarak nè mustarak nè mausul mustarak nè ờ. như năng cái và ta tu lu phi mà chừng tổng pì này lên à cái lu pì này à cái lu pì này và ta cu jawaban liman qala laka ishtaraitu himaran au atanan au himarain au atanain au humuran au utunan yujibuni mashtaraitahu bini ini iya jumlah iktiradiyah ini nih bini yang bini ini iya jumlah iktiradiyah nanya hutik tong hong kini nih ini boh ini iya jumlah iktiradiyah ha utahala jelek qala Allah qala Allahu subhanahu wa ta'ala ni ni jumlah i'tiradiyah qala rasul qala nabi wa ta'ala qala nabi lana sallallahu sallallahu alaihi wasallam jaga imla cái đấy jaga như này nè nó nó trời giá lại qala abu hurairah wa ta'ala abu hurairah abu hurairah radhiyallahu radhiyallahu anhu នេះនេះនេះនេះដល់ណាតេតតណត់ណាបច្ចកកលកនេះយចំឡាស់អតិរតិយមកនេះមកនេះមកម៉ានេះបះនេះចឹងវតកូលូហ្វីម៉ាម៉ានេះកលចវ៉ាបានលីមាន់កលលកាចវ៉ាប់ណាកាកាកូនយឡៃបាក់ហឺឡៃអ៊ីស្តារ៉ៃទូហ៊ីម៉ារ៉ុនចឹងហ៊ីម៉ារ៉ុននេះមុហ្វ្រតមុតកាអាតាណាន់នេះ mufrad muzakkar itu tapi himat dianggap himat kenal atan ini himat benai terkait kalau terkait ini terkait himat kenal himat benai cho cậu mình lemot kenal lemot benai cho cậu mình tapi agaknya dari himat kenal yêu himat himat benai yêu atan chừng himaray này tua atan này himaray này tua himat kenal atan này tua himat benai humuron này jemok cemok himat himat lut lau trai paku na jeng oton ni cemok atani himat benai lu lu trai ờ jeng lepi ni kat khan kha ma thì lại ma ni thì gọi là akel đây sầm gặp một fraud hai một giặc cợt hai hạ một à một giặc cợt hai một anh na hai một fraud một san na cemok jeng yên này cái lại và ta cô luma jawaban liman qala laka ishtaraitu himaran Entah kan jelak nampak tu lah istamai istaraitu himaran qablai ហត្រៃហ៊ីម៉ាតណោទៅជាវបខានអីបើយូជីបូនីម៉ាសតារៃតាហ៊ូจึงจึงมาពីនេះនេះដៅសម្រាប់គេនេះសម្រាប់ក្រោយរអាគេលៀននេះអូខេសូកានហាប់អង្ការចៅបងនេះវតាពូលូហ្វីម៉ាចៅបានលីម៉ាន់កលលកាអ៊ីស្តារៃទូហ៊ីម៉ារនទើតំណានកាហាកានមិនខានត្រៃឡាអ៊ីស្តារៃទូហ៊ីម៉ារនកាប់លេះត្រៃហ៊ីម៉ាតត្រៃឡាយូជីបូនីម៉ាស្តារៃតូអ៊ូ khi mà hợp lại đi ngạc về câu giáp tai đấy à, ờ, ngạc về cây tâm mơ đấy mà bao cái đời mà này đi gọi đại akil tapi mufrad muzakkar bao cái này khi mà này mà này mufrad muzakkar tên nghe chừng một mora muzakkar lo này chừng qua mà Oh. uh, มาว่ามาว่ามัชตารายตาหาโซกันนะอย่าปล่อให้หมดลรอกอย่ามาค้านตัวลยนี่มาเนี่ยมาแจงปะเก้เป็นนี่ฮัวโหลดตัวนี้ว่ามามาสุลตันเลี้ยเหรอชอบจิต ครับครับ Rồi mở, mở, mở remote tổng tiếp TV sẽ để remote tầm TV nào. Này TV nhiều tầm này. Tầm ấy. À, hồi, hồi, hồi, hồi. Này. Ok. Nên là phải tôi computer, tôi telephone như bỏ, tôi load error. Trường số ga nó cần playhimat na block la kenan uh, yu istarait istaraitu uh, atanan tức là yu jibuni mashtaraitaha chừng hà này nam mong atan chứ chừng ma pinit đây sam gặp mufrata mu annasa mày so gan kala istaraitu al himarain tức Ờ, yujibuni mashtaraitahuma yujibuni mashtaraitahuma chừng chừng mà này thì khen khai lại mà này đây xem gặp một phật một giặc có nhấu đây xem gặp một phật một ăn có nhấu đây xem gặp một sanh na có nhấu đây xem gặp chấm họ và hổ sơ gan cái lại ishtaraitu humuron từ chờ gặp là ajabani mashtaraitahum chừng đau hâm về nì mà nè đam sẽ gặp cho mọ cái chừng như này cái sau gan nó cần biết là istaraitu utunan tôi jawab lại a'jabani mashtaraitahun chừng hôn ní rujuk nama ma này chừng khen khan lại vì này ma nắn ism mausul mustarak bắt đầu xong gặp mufrad muzakkat hai muannas hai musanna hai jamak muzakkat hai jamak muannas hai វកតយុកាស៊ូហ្សាលិកវកតយុកាស៊ូហ្សាលិកអមកានេះជាខានឡែកគេអឺម៉ាលិលអាគិលហាម៉ាន់កានេះសោផាតឡៅតំបតឡំនេះជាលេម៉ាន់ទុស្តម៉ាលូលិលអាគិលព្រោះណាម៉ាទុស្តម៉ាលូលីហ្គៃរីអាគិលអឺ នេះពីនេះគាត់ខានវកតយុតាស៊ូហ្សាលិកគេតាំងតើដៅកៅម៉ាអាសានុលិលអាកិលមិនម៉ាន់នេះម៉ាន់លិលអាកិលម៉ាលីហ្គយអាកិលមិនវកតយុកាសតាំងតើដៅកៅម៉ានេះលីហ្គយអាកិលនេះវកតយុកាសនេះវកតយុកាសជាតាក់លីកលេវកតយុកាស fil os man wa ma ya nih fatus ta'malu man li ghairi akil man kong jelek fil os kaninan lil akil bini fatus ta'malu man li ghairi akil oke okay, bini jelek wa qad yuk kas nih qad ai bini tamu tengok fe mutare lang lagi ketang ketang nah lah ketang ketang man nan asal yo man nan ka dau samgap lil akil samgap akal uh, akil man nan samgap li ghairi akil ketang ketang dau man nan li ghairi akil mana? lil akil bu tak gal bu fatus mulu man li ghairi akil oke Mungkin ilek mana sebab akil men tapi pini ketang ketang tak man li Nah, akil famin hom man yamshi ala bot Telau meng telau telamu ni famin hom man yamshi ala rit ni, wa hom man yamshi ala arba hom famin hom man yamshi ala bot nih, nah ว่ามินฮุมมันยัมซีอัลาลิริดไลนีววามินฮุมมันยัมซีอัลาอัรบะว่ามินฮุมมันยัมซีอัลาบัตนีนี่เอ่อพอข้ะอัลลอฮ์ข้าและว่ามินฮุมนั่นนะโอเคว่ามินฮุมมันยัมซีอัลาริดไลให้ปะตัวกันเลยนุชีนี่ปะทั้งตัวกันเลยเพราะว่ามินฮุมมันยัมซีอัลาอัรบะให้ปะปะกันเลยอาเกลก็ไกด์อาเกลฮะไกด์อาเกลเลยเยอะ đó là famin hom man yam si ala bot nihi meneng mung pinatang man nyepang ngot pang tiền hả haki yo cả lia là là pang tiền mình pro yo ke chừng đau man pi đi á famin hom man yam si ala bot nihi chừng man đau pi ni ni li gọi đi a kel ni pi ni te lang gang chứ ngon nó te ek lại mà man này te lang này a kel chừng on chơi lại meneng mình meneng mung phong nhau gang con nhục pa hong tiền nhau chứ ngon à vậy đấy chừng pin này lại mình nương mang nhau haki haki công nhập bà không tên nhiều, à tao bọn mình nương mang pin tăng nhập bà không tên nhiều, pin này man pin này ní lý gọi đi akel lang lang lang lại akel chuyện ông ok phật này và còn dụ cái phật tôi tạm mà man lì gọi đi akel chừng phật mình hùng man dâm sĩ man pin này ní lì gọi đi akel vậy này hả giờ là cái gai một cột an chỉ lại mà vậy này tại vì cột an thì hồi lại chuyện ông đó chỉ là man Tapi manfi ini ligaid akil. Wa tustamalu ma lil akil. Asal ma lil ligaid akil. Okay, dipahamkan ini. Wa tustamalu ma li lil akil. Nahwu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Allah subhanahu wa ta'ala sunapa iblis lah. Hatai mong Allah jeng Nabi Adam lah. Allah pedau iblis sujud Nabi Adam. Pro iblisnya bom sujud oh. ព្រោះអល់ឡោះឡៃម៉ាម៉ាណាអាកាអន្តាច់យូតាលីម៉ាខឡុកទូប៊ីយ៉ាតៃហាគីហ្គៃបើហើយអេប្លីសកងខាក់ហើបែកាហើទីហ៊ូជូជូតអូលីម៉ាខឡុកទូប៊ីយ៉ាតៃណាប៉អារាងកងកັບជឹងញូនហងធួកាតងិនកៅអេណាចឹងពីនេះអាគីតាសាឡាអ៊ីស្បាតយកកអល់ឡោះខានហ្នឹងទៅទីហ៊ូតាក់ទីលអូទីហ៊ូតាក់វីលអូ ti hô tâm si lô ti hô tắc di phổ hô bầm dâu hô su lại giờ phở ồ chứ pin ấy thì phải là hô mến từ khen là lima này này ma ma na aka antes juta lima khalaq tu này lima này lima khalaq tu bây giờ này này lima này lima pin ấy này liman như này liman này chẳng đấy giá lấy từ làng qua cái cái công iblis công khả hư thì hụp về hư chuột chuột ô nắp bạ gan ឡើងណាបាក់គៀកគៀកជាងណាមកពីនេះក៏មិនមិនក៏យកមិនពីនេះណាហើយនេះណាពីអាលតាមនេះអូតែនេះណាមិនពីនេះនេះណាពីអាលតាមនេះណាលីម៉ាពីនេះនេះហូឡើងឡែហកេកេអូក៏យកឡែលីម៉ាពីនេះនេះលិលអាគិលណាពីអាតាមម៉ាម៉ាណាអាកាអន្តសជូតាលីម៉ាយ៉ានេះលីម៉ាន់ខឡកទូហ៊ូប៊ីយ៉ាដៃនេះ khalaqtuhu biyadai khalaqtuhu biyadai nah um, bloh chừng ai bloh ya te pa uh, man bloh ya ma bloh ya ai bằng sa sa ai mausul lah uh, wal arba'atul baqiyah wal arba'atul baqiyah tusta'malu lil akili wa ghairihi taqulu fi ay wal arba'atul baqiyah ni ke isim ke mausul mustarak nan nam nam la phoi man ma ay al zuza thì phải man rồi á ma rồi á chứng pa cái này kia man ma to pa cái này kia ay al zuza mình đi mặc xuất lại wal arba'atul baqiyah nan. Oke, okay. man ma ai zuzani bisa man ditua ah man ma ai nih ai al zu za. Nih le arba'atul baqiyah nih. Wal arba'atul baqiyah nih. Maksudnya ai al zuza. wal arba'atul baqiyatu istamalu lil akili wa ghairihi taqulu fi ai ai ni mausul nghe này isim mausul gầy mustarak là phó hạ xa đó là đại hữu tổng pi đại hữu một giặc cớp mà ăn nát một sân na ha một giặc cớp mà ăn nát một phật một sân na chỉ mọ một giặc cớp chỉ mọ một ăn nát đại hữu tổng pi giờ cả man không mà gầy yu jibuni ayun ko ma này yu jibuni ayun ko ma aini mausulnya nih yu'jibuni allazi qama yu'jibuni ayyun qamat yu'ni aini mausulnya nih yu'jibuni allati qamat tên nghe hả tên nó tên tên nó lên gạ này hả bằng lịch là cái yu'jibuni ayyun qama yu'jibuni allazani Koma. qama. ayun ayyun qamata yu'jibuni allatani qamata. Yu'jibuni ayyun yuk jibuni alladzina qamu. Yu'jibuni ayyun qumna yu'jibuni allai kumna. Sawaun kanan qa'im akilan au hayawanan nghĩa là gọi đồ akil chừng ai ní đại hữu tổng pi đại hữu akil hai gọi đồ akil hai rồi đại xem gặp một giặc cớt hai một anh na hai một fraud hai một san na hai chỉ một một giặc cớt hai chỉ một anh na hai chừng co mà ní một fraud một giặc cớt đó này đây ai ghê này dụ chỉ muốn ai ghê này chừng co mặt ấy một anh na một fraud đây ai ghê co mà này musanna muzakkar ដោយអីគេកមាតា musanna muannas ដោយអីគេកមូនេះចំកដោយអីគេកុំណានេះចំក muannas ដោយអីគេណាបុលេនឹងយល់បងនេះសាវ៉ាអុនកានឹងកអឹមអាគីលានអោកយអោហាយាវ៉ាណានអោហាយាវ៉ាណាននេះកយរូកកយរូអាអាគិលណាកយរូអាគិលច្បាស់ទេអឺច្បាស់ họ chừng ai lo hiếu al al man ma ai al du già chừng man lo hiếu ma lo hiếu ai lo hiếu al này al al mausula wa amma al fa innaha takunu isman mausulan al fa innaha fa innaha hani rujukna mong, mong aliyah takunu takuni karojuk mong mong mong aliyah isman mausul alan nyujeng isim mausul hong syarat idza takhalat hakik takhalat nih aliyah nih idza takhalat al ala ismil fa'il au ala ismil maf'ul at-darib ism fa'il wal matrub isim maf'ul ai alladhi daraba walladhi duriba ali nih kekhale tipa ali isim ke isim mausul gai padai sam gặp muzakkat muannas mufrad musanna jamak muzakkat jamak muannas hau tung pi nah hau tung pi ô ta le le ja ke ja al ke jaa Nih, ja'a al-faiz. Ja'a al-faiz. Jadi ja'a ja'at al-faizah. Nih. Al-faizah. al izan Ja'a al-faizan. al izatan Nga nào alfa izun alfa izat alfa izat alfa izat đéo vậy alfa izat này al eh. mufrad muzakkar faiz mufrad muzakkar đấy eh. al faiz mufrad muzakkar đại viết này mufrad muzakkar al này Al-Faizah Mufrad Musanna Al-Ghay Al-Faizan Musanna Muzakkar Al-Ghay uh, Al-Faizatan Musanna Muannas Al-Ghay Al-Faizun Jamu Muzakkar là Al-Ghay Al-Faizat Jamu Muannas Đại cái đại al yêu là Al-Mawsul Bố kể lại này, bố tạp kể lại Và amma Al-Fatakun Mawsulat fatakunu wa amma al fa innaha takunu isman mausulan không sao đặt cái idza takhalat ala ismin fael, au ala ismin maf'ul này này ism fa'ilun fa'iz fa'iza fa'izan fa'izatan fa'izun fa'izat tông pi ism fa'il giao cả tò đẹp này matrub ism maf'ul này tông pi al bot da al hô tông pi ja'a al fa'iz ja'at al fa'iza đấy thêm cái Jeng ale cái lehap một ho tong một muzakkar ka dai muannas musanna jamak dah ho tong pi. Tapi hong syarat la à, ờ, uh, ờ, tamu thì ngọ isim ke apa gini ke ya. Hmm, telephone itu như này.

nah ya pak ya some oke okay. untuk oh, tunduk abang-abang oke Nah, eh, wa amma al fa innaha takunu isman mausulan idza takhalat alana ala ismin fa'il atau ala ismin maf'ul katarib wal matrub isim fa'il katarib isim maf'ul al matrub at ni nih al ini at ni alladhi daraba al matrub nih alladhi duriba dan kan ah nih kaya ke jelek amat turub jelek duriba kayo isim maf'ul jelek duriba ya bina majhul ya jelek at jelek doroba ya. Allazi doroba. Boleh ja'a at-tarib. jelek ja'a. Nih, nih. Ini coba. Ja'a at zaitan zaidan. Oke, okay, menanyu ja'a. Oke. Okay. Allazi, nih, nih. Al, ini nih. Allazi doroba zaidan. ini nih. Nih boleh lam ini ni. Ni al kong la al mausulah ini nih Dan kan al mausulah ini cemuk tempi ni al mausul. Jaa at-tarib zaitan, jaa allazi taraba zaitan. Jadi biasa jadi jaa al matrub. Jaa al matrub. Ah. Mananya nih Ni alif lam ini ni bagaimana allazi ni? Jaa alladzina alladzina atau alladzi alladzina jaa alladzi turiba này turiba cái này al này cũng yêu là al mausulah al mausulah như ta mới thì ngọ cái ngọ isim fa'il không isim maf'ul do cả Allah la, innal musaddiqin wal musaddiqat musaddiqin isim fa'il này والمصدقات اسم فاعل تبي ني جمع مذكر سالم ني جمع مؤنث سالم والسقف المرفوع ني اسم مفعول مرفوع ني والبحر المسجور مسجور اسم مفعول ني جن معناه ني ان المصدقين والمصدقات ايه ان المصدقين والمصدقات Thế là al lên này Gà dạ, liệt làm ngọ bọn sẵn năng yên Al ni con yêu al màu su lên này Này Al lên này này Al màu su lên Cái do kia, cái do như tâm mơ isim kia Isim phải Innal ladhi Này, innal ladhina Này, này ja'alanya semua alladzina begini tasaddaqu hmm, pung fogkat ngak sadaqah okey plana walladzina wallati ha ataupun oh, wallati ha wallai kau wallati kau wallai tasaddaqna nih chừng Alif Lam ni Alif làm à, Mausul nữa nè Al ni Al Mausul nữa nè Faham cái Kalau pin này, cái là ni cái ket là allazina kalau la musaddiqin muzakkar yo cái jeng jeng pin này, là ni jala cái kalau là pin này, ni jemo muannas salim والسقف المرفوع والبحر المسجور nih والسقف المرفوع والبحر المسجور này. bằng cái bỏ cái al xem cái này mập mật phụ này xem mập ol này al này, này. مسجور اسم كيني اسم مفعول غير علي يعني علي الموصول يعني كجو ني مو مو تنغو كي اسم مفعول جلا والسقف والسقف alladhi kage ah isim maf'ul je lai apa rufi'a Tengok eh? Dia ya, kan matrub kan ini, mat, matrub kan ini tidak alladhi turiba. Wal bahri Okay. Alladhi ha sujira. Sujira. Jeng al mausul. Al alni ka mausul gai ni pe mana allazi pini ka pe mana allazi tem nghe chứng al lo ya dù man ma ai al dù à, này dù bỏ hồi screen rồi bỏ hồi ừ, dù ok dù dù al mausula wa amma dù فخاصة بلغة طيب بلغة طيب يا قبيلة عرب انت يا قبيلة طيب تقول جاءني ذو قامة وذو قامت Zu ni isim mausul gầy. Đây xem gặp mu mu mu fraud, muzakkat, chỉ mufrad, musanna, jamak muzakkat, jamak muannas. Đây khu thông pi dù zu xa nè, dù mau yêu lại dù mau mausul lại. Thầy thầy ấy, thầy phải dù nên dù cái. Hả? dù cái xa cái thầy thầy nè. Hả? Hay dù ma lên là zu cái này. dù nè, Này dù này thầy bạn thầy lao dù nhưng thầy này dù cái. dù is min asma sitta nó min asma sitta dù nè dù ma lên nè dù ra tháng là dù min asma sitta nè dù asma sitta min asma dù min al asma as-sitta jaa zu malin ra'aitu za malin nazartu ila zi lên, ni cha zu Rufo không kệ không vào cha azu Malen, ừ, cha azu ma lên ra'aitu gheza ma lên nazatu ila zi ila zi ila zi Malen. Ừ, nên yêu du cái du asma Sita sittah nan nyu dah pil tawfo không vào tập bị nó sắp không alif tập bị chết không cái hàng già cha dù ma lên rồi ai tu già ma lên là tu ila di gì mà lên dân dù cái dù mình asma sita thì tua này dù màu su là dù này đấy yêu dù màu su là công la xâm gặp lu gọt tay dễ này dù này yêu này dù dù màu su là bốn gì gạ này dù al màu su là này thì tua này dù al-mawsulah à, hukum du, اسماء ستة này hukum như kia مرفوع بالواو مجرور بالالف آه مرفوع بالواو منصوب بالالف مجرور بجا tapi du mausulah này mabni mabni đồng vì cha ani du ma liền ô tơ gạ này nhưng này mabni du nên đấy du nên du dù à, asma sitta này mu'rab hmm mausulah ni mabni Otak kata ja'a Ja'ani Zu Zu qama Ni Zu qama Jahlan nasab Ra'aitu Ra'aitu Zu Qama tu bi في مجرور نظرت إلى ذو قام tên nhé dù này bao cái dù này như pre bao cái nhà opa bao cái dù hoặc bằng dù vì nó phọ dù vì nó ra vì mà churut ao vì chết gì tapi dù ni misalnya cậu cha à cha anh ấy dù mà cò mà rồi ai tu dù cò mà nào do tôi là gì cò mà giờ lại ờ, vì ni dù dù cái này dù asma sitan này pre opa na chừng dù này này dù dù asma sitan này mộ rop dù màu sula này mập nỉ na cha này dù có mà cái mà na cha dù pin này cha cha này allazi qama tu dù này cái Allah di allazi qama nazatu ila allazi qama tên đấy ni con yêu là dù al sula này bỏ cái bao tạp cái này và mà dù fakhasa bi lugha tayyi taqulu ja'ani zu qama ok qama ni mufrad mudhakkar là zu ja'ani zu qamat này zu đấy à, cái này qamat đấy mà ăn này tôi biết đây dù gầy đây dù gầy chừng nhô hay là xa ដៅហូតុពីឡាហ្វាហេសាស៊ូដៅមូហ្សាកាតកាហូមអានណៃកាហូមូសាន់ណាកាហូចមកកាហូមកឯស៊ូកម៉ានេះចានេះស៊ូកម៉ាស៊ូពីនេះនេះគេនេះអ៊ីស្មូសូលនទៅមណាចានេះ dù koma ni musanna như vậy mà nó allazani koma cha ani cha allatani qamata ja'at ja'a atau ataupun ja'at uh, allatani qamata ja'u a eh, ah, oke kan ini ja ja'u ini pini pini ja'u zu pini ini alladzina ha ja'a ja'ani alladzina qamu ja'at allai cùm nè chứng nghiệp bên này như lệ dù ní đang một phật một giặc cất có nhau một phật một ăn nay có nhau ờ, một sanh nam một giặc cất có nhau một sanh nam ăn nay có nhau chỉ một một ăn nay à, chỉ một một giặc cất có nhau chỉ một mà ăn nay có nhau chừng hai nhau hai sa là phó đại hội tổng pi à lệ akel bờ à nế đại hội tổng pi ha đại hồ tổng pi ha này ờ, đại hội tổng pi ha ờ, cái do lại ní kamu ini muzakkar ini ok tụng ngọ tìm ra cái làm akel thiệt đau nhu ờ, a akel có nhu rồi hô vô cặp mình cái do lại ờ, cái đi anh là gì nắn nhu lên a akel gọi là akel rồi gì nó đau tùa rồi ô tụi mình nè nè <clears throat> anh là ô tao hỏi lại ừ. cha ani at-toif nè at là gì nih alladhi akramtuhu nih, nih. akramtuhu cha nit at-taif alladhi akramtuhu hu tôi hôm mai cao với công akram có bà mori nhau chứng ờ, pini toy này akil cái gọi là akil akil giá là cái kitab bữa cha ani al kitab akib pini alladhi công ya ke alladhi uhibbuhu utaha nih nên cô cái chừng chừng thôi mà à cái đặc là, à, là gì vậy chừng cái tạm ấy gây ra à, cái đặc là gì vậy chừng rú có dầu cậu vậy tại vì tại vì tại này xong gặp nos à là gì nos trong này rú đấy à mustarak trong gặp đơn ăn nhỉ rồi nhớ già man ma ai al du già du rồi nhớ ờ, mong phần thì vậy già hà sa nó cái thầy tưởng sao lắm à. ضبط nih za al mausula wa amma za fashattuha fashattu kauniha mausulan ayyataqaddama alaiha ma al istifhamiyah nahwu yas'alunaka ma za yumfikun au man al istifhamiyah nahwu man za ja'aka wa alla takunu za mulghatan bi ayyuqad tarkibuha ma'ama nahwu ma za sana'ta idza quttirat ma za isman wahidan murakkaban isman wahidan murakkaban chừng già già này thầy phạm lo hakik già thầy phạm cho nên già lo haki <laughs> già này này già nên nên già dù cái đấy người ta thua dù vì so hết, asma sita mình asma sita, dù mau mausulah nè dù asma sita này mu'rab dù asma à, mausulah này mập mabni chứng thế hồ già cái này già này già già nó như hồ thua cái này tại nói tôi vào vậy nữa <laughs> già già kitab nè ha già kitab nè isim isyarat vậy cái Za ini isim isyarat. Napa oke? Nih. Jelek za kitab. Za kitab. Hanan harfu tambih menjelek haza kitab. Hani tambih. Harfu tambih hada kitab. Jin zani za tisa. Asal zani isim ke isim isyarat. Karena za bagai nah, isim mausul. Tetapi minta syaratnya, oke? Wa amma za fasad tu kau ni hà màu mausulan già lại khen sa đắt như màu isi mausulan á hà kiếm nương này bỏ tạp là than này tên nghe giá thì xa đấy giá al isarat lo hiên nè à? thì thua nè giá al màu mausul ừ. hà kiếm sa đắt nhau wa amma hà màu kauniha mausulan sa đắt nhau ai ta có tam qaddama này nè hamangsa hamangsa ka wa amma za fasatu kauniha kauniha ha ni rujuk namong za ini ya mausulat ayyata qaddama alaiha ha ni mong lain ni ha ni namong zah ni ni syarat za jeng isim isyarat syaratnya ayyata qaddam alaiha alaiha baik to telau ni nih ayyata qaddam ni telau tidana na ma al istifhamiyah dengan au man istifhamiyah. Syaratnya nah. Syarat disa kenya baik kama istifhamiyah hang man istifhamiyah ni tok telau meng zanan. Nah, disa ni ni bahwa aluka ma za boh ni ma tok telau za ni. Man istifhamiyah man boh tok telau za ke. Eh. Syarat disa kenya baik man ma dan man nan to mang lau mang istifhamiyah. Syarat ditua Allah takunu za mulgo. Syarat ditua ni chui với cái già nó một gò hả cái một gò này tới xong là cái một gò này chừng bao tạc vật cái làng này yêu là một gò nó bị ai yêu có tật tật kỳ bà hà tật kỳ bà hà này tật kỳ bà hà này mà nằm ngoài này nằm mong già này vậy này mà à mà yêu là một gò nó gang tắc thiệt già hồng ma nó na vu ma già xóa nạ ta già hồng ma nên bỏ cái ăn tật thiệt nhúc Maza sonata iza kutirat habilaka takdil mazanan isman wahidan murakkaban. Maza ni như chừng hasa isim cảm kau tua tua isim rồi nhưng mà to chừng hasa gak ngak như chừng hasa yang lebang habang hasa hasa mungkin cả cả tapang pang này tisa za này da tua isim isyarat loh ya ditang tang dia oh nah za isim syarat di tua yule za mausuli nyem ta syaratnya nih serat nyo pake to telamu zana ma ya yau kake na kama za fikut boh ma boh ma to gitu, telamu zare ya. ataupun man istifhamiyah wu man za aka boh man to telamu zare bangsa-bangsa ya. kan serat Sarat Tisa e, pake ya, ma ataupun man istihame to Yes alun maza nih. Ya maza nih tapang. từ ma tepang maza ini nih maza ini nih hong man già nih hong thêm đấy cả lại khen ra lại giá giá lo na syarat nyu khen chừng màu su nữa khen như về cái già nó ma tọt lòng nhiều này ma này tọt lòng nhiều này yes alu naka ma za yum fikun gak nih bang sana bang yes alu naka yes alu naka yas'alunaka madza yunfikun ma thật lòng già đấy ờ. khất nhập với cái ma thật lòng già là sao cái man man giá cha á cả tà lào sẽ đắt nó man ma man đi to tà lào chứ cả phía to tôi cái tôi sẽ đắt cả sẽ đắt thì tôi về cái già nó muốn gò chùi yêu lại già muốn gò Sebagai kalimah ma nó chừng hasa hasa kalimah istifham. Cái do lại ma này này làm việc loh loh như senang senang cả ma già này này. Ma già này này. Ma này này, yêu ma kia này. Hả ma isim istifham như này. Isim istifham. Già này kia này già này. Mausul này này già này mausul này. Già này mausul lên nghe temnge sarat neu na ni pini na bang ni chui ple cái za này mul go như le mul go này te mu tông thua ni ni ngạ chừng ha sa isim istifham cái này trở lại ma za ni ờ, ma nan isim istifham được ge này ma này ni isim istifham za ni mau mausul được ge ngạ qua qua con nè giá lại thế mức ngạ ma ni ma giá ni chừng ma hằng giá ni chừng ha sa isim واحد للاستفهام Yahla ya te tong ma giá đi ngạ chừng hasa kalima isim istifham mang ya. Chừng o ya nan chừng o khat lại nan chừng o. Ya nan tư chừng giá này tư chừng isim isyarat ya. Ha tư chừng isim mausul ya. Ha am tư chừng isim mausul. Cái do khat lại khat lại giá này isim mausul giá nó tọ talau nyo ma istifhamiyah atau man istifhamiyah loh ya loh tuanya cuy pakai zanan mulgoh nih pini na pang tapi mulgoh pini cuy chừng ma giá này chừng hà sa isim xâm istifham tông thua nên tìm tên lên thua này ma hàng giá cùng gạo này tìm nghe chừng nên hasa sa mấy thua này chừng hà sa này mà này ini ismun dua hitan istifham tìm nghe ataupun jelek Allah lang ni sabang Allah Allah eh, uh, takun za ini nih ma'ama kalimah wahidah lil istifham nih ini senang pangkir nih nih pi ghah nih cuye ya, beka zanan homan chừng hasa kalima xong gặp yêu istifham rồi nè thế nè bố pin này cái là nè, đang habang habang là gạt là bằng habang hasa hasa cả pin này sadat ra istisham talau nyo ma hau ye này ma này tên nghe talau nyo man hau ye này tên nè, ma ma già ni công yêu lệ ma già ờ, già ni công yêu già istifham này giờ là e ra ma yêu cái isim istifham nhé này giá isim mausul nhé này thường lấy bọc lo cao kìa giá lại cái là giá lại tua chừng tua này chừng istifham từ chừng mausul này giá nó nếu bao nhiêu bao giờ tới là như lại Allah ta côn giá một gò nè nè chừng isim ma này isim istifham mubtada giá isim mausul ok khabar Bọn Ả Rập trồng cậu cái nè, Man kan deh Man à okay. Isim ke Isim istifham Mubtada Za Isim mausul Khabar Tên đấy Tuan tahu nè, yêu silah ya Namkan ini Yêu silah ini nè, yêu silah ini Yumfikun silah Jahakan yêu silah ini Tên đấy chừng piri có là sa đặt nhau nè giá sa đặt nhau khen chừng mau số khen nhau tàu nhau nè ma ya, này ma istifhamiyah yas'alunaka ma za yumfikun ma này istifham này mubtada này za này isim mausul khabar tên nè au man al ya, nahwu man za ja'aka man istifham mubtada za OK, Mau isim mausul khabar. Jeung jumlah ja'aka ni sila. Tenle? A'id nyo bo a'id nyo ke takdir huwa. Bini a'id nyo mahzuh. Yas'alunaka madza yumfikun, ay yumfikunahu, Hu ni tak a'id nana. Kayo lại thì lại cái này isim mausul ma maftakara ila silah wa a'id. Ya mta silah a'id manggil. Wa alla takunu zamul ghah hãy yêu già mon hãy yêu lại phở á tây mơ kalima ma hằng già đó mày chừng ngã xa sa kalima istifha nên đi mơ ma hằng già cái này nó nó ngã chừng ha sa kalima istifha do cả ma già sonata tả nên đi cái lại ma già ma già sonata, tả cái này từ lại vợ đi nữa cho nên ma isim istana mubtada biết cái giá isim mausul khabar biết cái pi đi ni tổng thua ni ni ma giá ni mà na như này istifham ni này isim istifham ni yamul gho này cái hút đang check lại ma này istifham giá ni isim mausul oh chế mất tổng thua mi ma giá nó yêu là isim istifham bao nhiêu tìm nghe à pi ni yamul gho này này bóc cái lại này Iza kutirat maza nih isman wahidan dihasa isim murakkab leh Nih ding tua nih tua kan ini dihasa isman wahidan murakkab. Murakkab mengma isim istifham dan za mausul. Tua tua ini ding isim istifhamnya. Ni imul iya ghanan. Ya lah nggak ini pin ini tuh imul iya mausul. Ke iya le apa iya le bal. Maza nih tong tong tua nih isim istifhamnya. Dan nggak? Ya? Oh. Rồi ta này, rồi nó phi mahalli phi mahalli nas maf'ul bihi này, maf'ul bihi maf'ulun bihi muqaddam. Này. Bỏ Ả Rập trong cậu kìa. Hãy biết nó trở lại mau za mausul trở lại ma istifham za isim mausul ma istifham mubtada za isim mausul khabar. được không? Jahla ya tgaila maza tong tua tua ni jeng hasa kalimah untuk istifham, untuk su. Maka di Arab tongkau. Maza ni istifham fi mahalli nas maf'ul bihi muqaddam. Tuan e ni fi'il muqaddam li sana'a ni ya ni. Đến mới nè. Ni tongkau binan ni. Habis lah kenza ni jeng mausulah. Nyu ya syarat tisa ya umta ma to talau nyu ni ma to talau ya. Tên nghe? tetapi pin nyok nyok kang sarat ni ni ni ma to talau pia tapi mo ma ga ma chừng sa isim na po chừng mau su chừng isim mau su tem ke nyu ke nok asa sarat ni men ho ta ma to talau ya ni ni ma ni ma mo istifhamiyah ni ma za sana ta ni ma za ni to talau ya ya ke to talau ya ka yes alu na ka ma za zum fikun ni yum fikun ma za ma ni to talau ya ni hầu ya ni sarat asa ya ni tetapi sarat di tuanya hawo ni sau đó thì tôi nhớ ok cái do lại tới mơ ma hàng giá mang ngại chứng hasa isim nè chứng ma giá này isim istifam erop như có chồng cậu đấy ma giá sana ta này erop như là ma giá này isim istifham fi mahalli nas maf'ul bihi muqaddam li sana ta tên đấy tăng tên đấy ờ. nhận lời tới đó bài vợ hợp với nên nhưng mà sao xin màu tôm nhé chừng thuận luộc ở đây họ là là Đó, sila sila tul mausul sẽ ni từ những tehnya yang lebih dari tarif lah isim mausul uh, mengawal dari bahama isim mausul lah ibar huh? maftaqara maftaqara ila silatin waqi wa aid ini dan eh tinggi khan bahaya silaten silatin wa aid ta Utaha lại thì lại ja'a allazi qama abuhu này. Khen thao bằng silah wa a thì ja'a ja'a allazi qama abuhu. Bộ isim mausul ke? Hmm. Allazi này cái isim mausul ini. Telah pilih isim mausul maftaqara ila silah posilah nyo ke ni jumlah fi'il wa fa'il iyo silah ini silah wa a'id bo a'id nyo ke hả hầu ni yêu cái yêu a'id ni ni ko maksud ila uh, isim mausul maftaqara ila silatin ni isim mausul ni nyuk ta hau silah dan a'id ayatnya untuk nyuka di antara mausul silah ni bang hai bila jala jaa allazi qama abuhu ya yo ke jeng la abuhu abuhu ke yo allazi ni ya ya la jala jaa jaat allati ha Kama abuha ni la jaat allati jaat allati qama okay abuhu abuha Bukan ni yo AS này Ha ni yo AS này này, hà này, AS ni yo kam cam yo yo mau vào có hơn cái mau xu lên bây giờ. Hù đi. Và hù bên như nhau cái anh là gì này cái im một tao bịch cái. Chừng silatul mausul wa taftakiru al mausulat kulluha mà nãy này mananyo tahtaju taftakiru ni tahtaju hajat hajatna wa taftakiru al mausulat kulluha ila silatin mutaakhiratin anha wa aid តង់ពីសអ៊ីសម៉ូស៊ូលណាពើថាចិត្តតង់ពីសណាស៊ីឡាយកហួស៊ីឡាមកយស៊ីឡាណាគេមូតាអខិរអានហាស៊ីឡានេះតអតៃមកម៉ូស៊ូឡាតនេះនេះអានហានេះម៉ូស៊ូឡាតនេះស៊ីឡានេះតអតៃមកហើយម៉ូស៊ូឡាតតាមតបមកណានហើយអាអេតនេះបោះនេះចាអា allazi qama abu sila itu atai make mausulatnya nih temen nih nih roh nangka aed nih nih uh, allati isi mausul nih silahnya qama abuhu nih boleh nih mutaakhirah anha nih silah itu atai mausul nih atai menan aed wasilah kelai wasilah jumlatun au sibhuha yêu silah nan jumlah atau sibhu ha hà hana jumlah na jumlah atau sibhu jumlah Loka kana fal cái haki iyo jumlah ke la này, ma tarak tarakkaba min fi'lin wa fa'ilin nahwu jaa alladhi qama abuhu yêu là jumlah nan nhum ta tua hay tiếng là jumlah này chấp đồng fi'l yêu là ni chấp đồng fi'l tan fa'il yêu là jumlah nan jumlah ke fi'liya ya là jumlah ni chấp đồng mubtada khabar yêu jumlah cái ismiyah ni fal jumlah yêu đi jumlah na ma tarak kabamin yêu di jumlah na nyu tarkib nhục chừng mai không cái fi'l dan fa'il nahwu jaa allazi qama abuhu jaa allazi qama abuhu cho cái từ gạm này jaa allazi qama abuhu jaa allazi qama abuhu cái là jumlah ma tarakkab min fi'lin okay và <coughs> fa'ilin chừng là gia là chừng lúc allazi cha cha cha mà qama abuhu này, chúng là cái này phải lý ra cái do cái chấp đơn không cái không phải chừng mà này erap lại phải một tổ mà tí abu abu đấy fa'il wa huwa mutaf hu ni mutaf ilai chừng mà này fa'il mati ni chính yêu chúng là cái này chúng là này phải lý ra cái là phần فالجملة ما تركب من فعل وفاعل này فعل nó này còn à, فعل này còn mà này tìm biết وفاعل أبو này tìm biết à. Ờ. nahwu yêu này yêu jumlah jaa chỉ chỉ thêm này jaa allazi chỉ thêm này mà chỉ thêm jaa allazi còn mà أبوه à, này فالجملة ما تركب من fi'lan wa fa'ilan nahwu jaa allazi yabu kalau silahna ditanya jumlah jumlah nan ta tua jumlah fi'liyah không jumlah ismiyah kan dia hatang sa lại jumlah fi'liyah dấu ka jaa allazi ka tức là allazi ha cái ism kia này là ism kia ha ism mausul nữa này này ism mausul này allazi này ism kia mausul thì làm cái này pronoun silahnya ừ. ke ni jumlah ke ni fa'liyah ni fa'al wa fa'al ni ni yêu silah ni tenang nah hmm lo ayatnya buhung gitu wa qauluhu ta'ala alhamdulillahilladzi sataqana wa'dah alladzi haki isim mausul po silahnya ke ni silahnya ni sataqana sataqana ni jumlah ni sataqana sataqana ni fa'al ke fa'al ni mati po fa'al ke huwa nó takdir huwa nó này Chứ jumlah ni fi'il wa fa'il wa maf'ul bihi ni silahnya nih. Silah allazi ni ya nih. Aidnya tamhid mustati takdir huwa. Tên nghe? Tên mấy nè Chứng ni misal sam gặp ni jumlah ya la trai trai hu trai trai trai hu chạm ni mai ó. Trai ờ, từ gạ ni sao sanang. con à nó ờ, dạ, là gì ta con so ta con ờ chả là gì so ta con à mi so ta con à này jumlah kia đi à, jumlah fe đi ya so ta con ấy fe mà thì này lo fa'il nhú à nun ấy maf'ul bihi Fael nó tập tịt hùa ni jumlah fe đi ya cái on này như trường si la hao này alhamdulillahilladzi so ta con này allazi ni allazi so ta con này ni sẽ màu xô luôn này ni si là tính mình ấy ờ. au min muttata'in wa khabarin kalau ataupun jumlahan nyu bisa nyejeng mung fi'il wa fa'il ni kong iu jumlah fi'liyah atau jumlahan nyejeng mung mubtada dan khabar nahwu jaa allazi abuhu qaim jumlahna nyejeng mung mubtada dan khabar nan iu jumlah ismiyah jaa allazi abuhu qaim Dạ, này cha á à, anh là يعني يقوم جاء آه الذي أبوه قائم لا لا تمنيك أبوه này ini là ke ismiyah này này một một và ini, ini. min mubtada'in wa khabarin nilai này abuhu một yani ini này yani khabar dan ya này bao nhiêu lại au min muttatain wa khabarin này na cha nahwu jaa allazi abuhu qa'im này. Thế mức thum pu abuhu qa'im này hai tay mình chỉ chạy thêm ấy. cha allazi. Jaa allazi này. Ni isim ke isim mausul. Wasilahnya ni jumlah ni ni. Jumlah ni silahnya. Silahnya jumlahnya kayak ni. Ismiyah nên là nanakarla wasilah jumlatun au sibhuha fan jumlah ma tarakkab min fa'ilin wa fa min fa'ilin wa fa'ilin nahwu ja allazi qama abuhu wa qawlihi ta'ala alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah au min muqtada'in wa khabarin nahwu ja allazi abuhu qa'im ni abuhu qa'im ni jumlah abuhu muqtada khabar ni jumlah ni con yêu là cái chừng sila allazi này Wa qawlihi ta'ala allazi hum fihi mukhtalifun. Này. Wa qawlihi ta'ala yau này. Allazi hum fihi mukhtalifun. Hum này hum này. Allazi isim mausul này. Hum này mubtada. Mukhtalifun này khabar. Chừng sila hum mukhtalifi mukhtalifun sila isim mausul ni ni. Yau kau hang apuhu ke? Apuhu kau em hang hang hum fi mukhtalifun ni ni ke? Mung mung hum ni. Apuhu kau em silah ni allazi ni hum mukhtalifun silah allazi chứng mubtada khabar dia ka ni gai ni mubtada khabar jadi ka mubtada khabar gai đúng đấy wa shibhul jumlah ni shibhul jumlah salah salah satu asya hakiknya shibhul jumlah kalau entah cloud ni pak xin cả từ này آه. شبه الجملة عندك لو أحدها تساء الظرف جاءني الذي عندك وقوله تعالى ما عندكم ينفع ينفع ظرف تساء ظرف يلي شبه الجملة تساء الظرف تتوى الجر والمجرور تنمي تتوى الجر والمجرور تتلو الصفة الصريحة hingga bahasa bahasa ahaduha azzar nahu ja'ani allazi endak ni endaka ni ifzot cái này giọt này này allazi này cái isim mausul về cái rồi endaka này ha cái giọt vậy rồi như tiếng cái này cái này này cái này là cái này này allazi à, abuhu qa'im này này allazi abuhu qa'im ni sila ha ni isim mausul Jadi jumlahnya kayak gini. Sila mausul dua okay. Terus ini juga kalau jaa jaani uh, ah, oke okay. jaani alladzi endak nih endak nih jumlah endak nih zat mutaf à, này giọt endak này giọt nha này và huwa mutaf kaf mutaf yêu đây jumlah này giọt này này giọt này yêu giọt cho nên con yêu cái 10 ni công yêu lệ silah ni ni tem ge silah nan tiyam kan silah jumlah nyem ta tu jumlah silah na jumlah jumlah na hot den vài nào silah ni ni sumlah ni silah nyem ta ke tisa ni jumlah tem ge jumlah nyem ta tua jumlah fa'liyah jumlah ismiyah tên ge lo nào sip jumlah ni sip jumlah này thì xếp xếp xếp hồ hồ hồ Titoa sifu jumlah. Sifu jumlah. cả thì hutu thì Tisa? giọt zarf. giọt thì Titoa? Chợt mà rồi chứ ba chợt năm hà xa hà xa giọt nên bị giọt nên này đi đi giọt đi các chính si là này tên mới này thì xa giọt chính si là ờ, tập nó cái là cái và câu lý ta là này giờ này ma anh đã không dâm phật tù này giọt cái này chừng si la cái này ma này ma màu xù lạc cái này ma màu xù cái này ma này có từ khan lại tổ vào chứ na yên là isim màu xù này nhu dạo ta hô si lạc a s bằng gì nan cả chừng hầu chừng ô bằng gì nè chừng cái là pin này xì lạc nhau cái Allah à, gì này isim màu xù này có xì lạc nhau cái giọt này này giọt này chừng xì lạc nhau này bộ AS nhau cái đặc thiệt bên im đặc thiệt à, à, như là cha alladhi istakarra endak như là đặc thiệt bên im như lại như câu là là đã đã có màu nữa mấy ní ní จึงสำคัญครับปีนี้จะแค่เลยจอดอยู่จึงศีลาเต็มไงมาปีนี้เกาหลีตาลามาเอ็นตะกอมยำพอตูมานี่เมาสูนี่นี่จอดเอ็นเอ็นตะกอมไม่จอดนี่ Proses jumlah zot ni ni ni yum zot ni jeung silahnya. Silah mausul mana ya. Nilai aidnya takdir ya. Istakarra ya. Mutha là cái yula ke một ni muta'alliq bi bi bi fi'lin mahzuf wujuban takdir takdiruhu istakarra au mustaqa mustaqarra. والثاني الجار والمجرور نحو جاء الذي في الدار ني ني جار ني جار ومجرور ني تمام ني جار ومجرور ني tiếng si la hao này alladhi si mausul lên này bo silah la nhau ghé chết rồi mà churut nó tiếng si la nè wa al qatma fiha này yani này ma này si mausul cái này fiha chết rồi mà churut cái này Ali pi muta'alliqan bi bi fi'lin mahzufin wujubin wujub wujub wujuban takdiruhu istaqarra tên ấy tên mới này jaa allazi fit thật, này do à, bố, boh là lại allazi silah này ha số này mausul nhầm ta silah ya silah nhau chết mà chửi này silah nhau wa an qatma fiha ma này mausul này silahnya kayak fi hajar umat jurud silahnya. Pernah katakanlah wa allahu azzar wal jar wal majrur idza waqa'a silatan bi fi'lin mahzufin wujuban taqdiru istaqarra. Boleh. Kalau habis lai zar dan jar majrur ni nyu le lebih silah bi silah bị bị بفعل إذا وقع صلة بفعل محذوف وجوب là نقول cái này nè nên gạ hai bằng cái hồi thập bằng hồi thập bằng thập bằng từ cái từ làm cái này ờ, cha a là gì ờ, nên cái đang biết chứ nhìn này khen lại giọt ờ, tàn chợt bằng một chút này hẹp biến nhiều lệ xì lá nó pi nana ya takdir fi'il mahzuf wujuban mang ya oh tahu jala kem kan ni này cha fit tar ni ni jaa allazi fit tar jaa allazi fit tar ni isim ke mausul bagai ni silahnya nih jeruk mazruf silahnya nih rồi như khang lại biến lại giọt ở tao muốn chợt mà chủ này biến như nhiều nhiều nhiều lệ cầm bị sila ya wajib takdir fi'il mahzufu ya jaa allazi fit tadi jaa bini ya takdir ist, allazi istaqarra begini ataupun uh, di, di tengok allaz jaa jaa ni oke okay. allazi endak ni allazi endak ni ni ni wajib takdir istaqarra begini nih banyak lah ni wa yata'allaq anzar wal jaru wal majrur iza waqa'a. Ki waqa'a ini zot jar majrur ini silatan ini. Ni silah ini. Silatan bi bi fi'lin mahzufin wujuban taqdiru istaqarra. Ja'a allazi indaka ai istaqarra indak. Gitu. Tetap. Tetap ya. Ja'a allazi fiddar. Mana istaqarra fiddar thì ăn con thuộc oh oke sao nữa ah. ataupun uh, eh, ta kalimah nung ulama takdir kaim kalimah istiqara sabata kau kau sabata uh, ataupun kain kau kau ah, kain kau jin takdir ini pin ini lah pin ini wajah Allah al aljar wal majrur majrur eh, wa yata'allaq az-zat wal jar wal majrur idza waqa'a asilatan bi fi'lin mahzuf wujuban takdiru istaqarra Yálate, alla dini haki. Ese mosul bege. Ese mosul, ni zor ni. Lo que la happy le zor ni ni le tam pisila ni. Yang ai baga, ya wajib taktib ini istiqarah bang ya. Ataupun uh, kini uh, zor kan eh majrur ke wajib ya taktib bang ya ni istiqarah ni bang ya. Ni ni ni zor ni ni zor ni. Jet pemajrur còn như lệ trăm bị xì la nó nít bị xì la nó thà tèm ăn là gì này yang ai apa apa ya takdir bin ini istiqarah mungkin jelek jer pun majrur muta'allaqan bi fi'lin mahzuf jelek jer fitter jelek al jer wal majrur mungkin dia pangha pangka atau pangha man kedah uh, mu mu'alliqan bi fi'lin mahzufin wujuban takdiruhu istakarram ini nih al jar majrur muta'alliqan bi fi'lin mahzuf bin ini ni kira zar ni muta'alliq bi fi'lin jalak bin ini jalak zar muta'alliq bi fi'lin mahzuf wujuban takdiruhu istakarra lekah hujar majrur ni tapi silah ni wajib ya takdir ya nan oh. والثالث هساك جبتنا والثالث الصفة والثالث الصفة الصريحة hasil ka lang lai wal murad biha ha ni hakini namong sila sifat asriha ni ismun fa'il wasmul maf'ul yêu le sifat sarihah nan nan maksudnya nan ya isim fa'il hong isim uh, maf'ul اسم فاعل واسم مفعول وتختص بالالف واللام بلهنا صفات صريحه هنا nhiều khi xâm gặp không ism fa'il không maf'ul mình do cái từ khan cái này là cái uh, ờ, al mausula hắn xâm gặp mơ từ ngọ ism fa'il không ism maf'ul mình giờ nên ngay yêu lệ sifat sariha này nhiều tầm mơ bỏ cái khan là uh, ờ, wal murad biha được con đình tạm cái này nữa kia ờ, was was salih as-sifatus sarihah wal murad biha ay as-sifah sarihah nan ismun fa'il wasmun maf'ul wa takhtassu okay wa takhtassu ni isim uh, uh, as-sifah sarihah nan bil alif wal lam kama taqaddam do có thể bạn tôi không cái này nè còn lại uh, al đi al mausulah này al mausul atau al mausul như ta mơ từng gọi kia từng à, isim fa'il do cả to at-tarib ni oni dan isim maf'ul do kia wal matrub ni ya ni Yonan gai asifa sorry ha này như ta mới khói từ ngọ cái từ ngọ isem fa'el tan isem maf'ul mình thế này ye ye ye là tụm po thì pan sam lan cái này nè tụm po pan sam lan này ye tụm po pan sam lan en nên musatiki na wan musatika ok cái này nè ờ nó ờ. hết pan sam lan qauluhu ta'ala innal musaddiqina wal musaddiqat ini innal musaddiqina wal musaddiqat nih kalau uh, eh, yêu iya sifah as-sarihah nih temu tengok isim ke isim fa'il mana ni ni ni isim fa'il musaddiqin nih dan ke eh, kama taqaddam ni taqaddam te toblah pan 9 nih pan 9 เราเห็นนั้นนะจึงจึง AS AS đã sức cả từ AS đã từ cả đã sức cả từ mấy mấy mấy bịa sức mấy bịa sức nữa không ta nữa nè <clears throat> Tanya dia naton sep. Ah, faham tadi nih temari kang kuwusit. Jeng ai ta sai kap teh ya katan nyut teh banyak yak lebih. Hmm. Jeng ai ta sai kap teh ya Jeung dikhala isim mausul maftaqara ila silatin wa aid. Jeung silah dikhaan royana. Silah khaan roya silah jumlah. Jumlah nimta tua jumlah fi'liyah ismiyah. Sibhu jumlah nimta klau zar al jar wal majrur hum sifah as-sarihah. Jeung khaan aid kat silah roya kat khaan aid. Wal aid kat tarikh aid yuki yu aid ni. Domirun mutabiqun lil mausul. Yule aid nan ni domir. ông mô tỏ pick cái này mùa pick nhu nhu nhu giao yêu lại như lại mô tỏ cái như lại một một giật cắt một giật cắt yêu cáo một ăn nay một ăn nay yêu cáo một săn nay một săn nay yêu cáo chỉ một chỉ một yêu cáo nếu như mô tỏ pick mùa